Nó vẫn như thế, vẫn nên mạng chửi người khác Trong khi đó luôn là người sai Hôm nay tôi sẽ dùng viết WeChat Để dạy cho nó những bài học Cái thằng này thì viết gào phím Và thì luôn biết cách xem phim Nó xứng đáng phải bị trừng phạt Tôi sẽ nói mày bằng gà vạt Mày đã đi gì up những video của người khác Mày xứng đáng phải nhận cơn thịnh nộ của tao Tao đang sát Mày đang trốn ở đâu đấy hả Thạch Để tao còn tàn sát Tao sẽ cho mày thấy thế nào là tốc độ của mày nhé Mày là cái thằng mà tao thấy giống như là một con điên Tao còn thấy mày rất giống với một con chó và một con kiếm. Tại sao mày lại như thế trong khi mày vẫn còn liêm sỉ Mày đã vứt hết liêm sỉ và giờ trông mày như con đĩ Trong mặt mày chả khác gì mới đi gì á còn trông chị ruột và em họ của mày đang giải thích á Mày nghĩ mày là cái người mà được mọi người thiên vị nhất Mày nghĩ mày là cái người mà mọi người thấy chết như nước mắt Mày nói những người mà đưa ra những phán quyết mà nó rất đúng Đến năm sau tao nghĩ chắc chắn mày sẽ được đi viếng đúng Tao nghĩ người đến viếng đó chính là không khí ở ngoài Còn tao nghĩ chắc chẳng có ai đến thăm viếng của mày